Xin chào quý vị các bạn đã đến với điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy tuốt lúa mini đấy, thì uh, hôm nay là tháng 7 âm lịch rồi thì cũng là đến sắp đến mùa vụ một số nơi như là Sơn La, Lai Châu thứ thì chúng tôi uh, đang lên có quý vị nào tham khảo và cần mua máy đấy thì đây là mẫu máy tuốt lúa mini Thịnh Thành này đấy có à, mã là CL68 đấy đây là mẫu mới nhất này đấy thì ờ, tôi sẽ quay ờ, qua tổng thể máy cho các bạn xem nhé đấy. đây là mẫu máy mới nhất có xăng rung bàn đỡ là hết thân máy đấy nhỏ gọn hai người B đấy thì ở trên này chúng tôi có thiết kế hai cái vòng này thì chúng ta có thể ờ, sâu cái đòn vào là hai người gánh rất là tiện lợi đấy, máy thì có một màu xanh như này là mắt mắt đấy, đây là bàn đỡ này chắc chắn này có hai vùng néo ở đây đấy và đâu này sẽ là tấm kín để chúng ta gạt lúa vào sẽ cản vào đây để không bị rớt vào à, phần sản phẩm nó rơi dưới đấy đây thì uh, máy này là ở đây chúng tôi có lắp sẵn đây là máy động cơ chạy dầu thì ngoài ra có động cơ chạy xăng đấy tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng muốn nhu cầu như ờ, mua chạy xăng hay là chạy dầu đấy tùy vào uh, mọi người thôi đấy còn đây là máy tút lúa mini này nó sẽ có hai vòng đai để khóa cái thùng như này đấy, rất là chắc chắn này đấy. Đấy. đây là phần bên trong của máy ngay ở trên thành cái thùng này sẽ có những cái vòng như này đấy, khoảng cách cách nhau tầm 10 phân đấy tương đương với cái vòng khi chúng ta bỏ lúa vào nó sẽ quay theo cái đường vòng như này Đấy, đảm bảo sạch lúa ở hai bên này sẽ có hai cái tấm chắn này để xung quanh cái, cái trục của nó sẽ tránh trường hợp như là rơm các thứ nó cuốn vào trục Đấy, đây ở hai đầu sẽ có hai cái đĩa này sẽ được bo tròn như này đấy để tránh tránh hạn chế quá trình trong quá trình máy sử dụng sẽ bị cuốn rơm các thứ vào trục đây răng chúng ta chúng tôi đã làm răng à, le nhau này, này xen kẽ nhau đấy, để đảm bảo lúa sẽ được đập ra sạch không bắn ra theo rơm đấy đây phần này giấy sàn tôi làm theo hình thoi này để tăng diện tích tiếp xúc của cây lúa vào sàng và sẽ bị à, hạt lúa sẽ rớt sạch hơn không bị bám vào rơm đấy đây, ngay đầu ngay đầu da này ở đây chúng tôi làm một tấm chắn này đấy và bên này là cái phần cánh quạt nó gạt rơm nó bay nó hơn không bị mắc đấy rơm bay nó khỏe hơn đấy còn bánh cánh răng cưa cái răng này này răng trong lồng này làm so le sẽ tránh trường hợp nó bị nát rơm đấy để khi nhu cầu à, mọi người cần à, lấy à, rơm để sử dụng trong chăn nuôi hoặc là ủ các ờ, mầm rễ các thứ đấy thì chúng ta dùng máy này rất là tiện lợi nó không bị nát rơm đấy. còn ngay ở phần dưới này đây là xăng rung đấy nó là xăng rung 3 cấp đấy. Các, bạn, sẽ dễ nhìn thấy nó có 3 cấp này một này ha một này hai này và dưới cùng là ba và dưới cũng sẽ là xăng kín ở trên xăng lỗ để hạt lúa nó rớt xuống đấy thì máy chuyển động qua buli này đây là một buli lớn một buli bé đấy, bên trong này nó xen kẽ nhau này chạy theo một trục này đấy, buli lớn nó sẽ chuyển động từ à, trục của động cơ đây qua trục của quạt gió và lên buli lớn với trục của cái guồng ở trong này sẽ buli bé này sẽ chuyển động qua trục của sừng rung đấy nguyên lý động máy rất là đơn giản khi chúng ta khởi động động cơ lên thì à, nó sẽ chuyển động à, lên bu ly lớn này đấy nó sẽ quay bùng đập và đồng thời bu ly bé bên trong nó quay theo đấy thì khi à, bu ly lớn quay thì bu ly của cánh quạt nó quay luôn và tương tự tương tự như thế thì bu ly của sàng rung quay luôn đấy thì máy hoạt động nguyên lý như thế ở hai đầu chúng tôi có làm hai cái móc thế này đấy, để cao cái tấm bàn đỡ này rất là chắc chắn luôn đấy, khi chúng ta bỏ lúa vào đấy, chỉ cần là ngồi một chỗ gạt ra này đấy, tiện lợi nhanh gọn đây là phần sau tạc rung của nó này khi máy hoạt động ấy, thì uh, các phần rơm hay là hạt lép thì nó rơi theo lúa ấy, thì sẽ được quạt gió thổi ra sau máy Đấy, chúng tôi đã làm thay đổi một số chi tiết như là khoảng cách từ cái lồng đến cái sàng như này đấy nó sẽ được cắt ngắn lại và cắt khoảng cách nó tăng lên thì tạo cho cái luồng gió bên trước nó thổi ra sau mạnh hơn và nó sẽ thoát hơn Đấy, những cái phần mà lép các thứ nó sẽ bay ra sạch hơn còn hạt chắc các thứ nó rơi xuống ra dưới cùng và được sàng tung tiếp tục rung và cho ra ngoài đấy đây là những cái à, toàn bộ chân máy thì à, chúng tôi lắp sẵn những cái tấm như này để khi bà con có nhu cầu lắp thêm bánh xe thì chúng ta có thể ra tiệm mua bánh xe vào và về lắp vào đấy có bốn lỗ hai bên như này xem rất là tiền lợi đây là hai vùng bi ở hàng ngay trục là bi lớn này thì đây là toàn bộ à, chi tiết máy còn ở đây là phần sau máy này Đấy. sau máy thì đây là chỗ ra rơm đây nó sẽ bám ra rơm tôi thiết kế phần siết như này để theo chiều nó gạt ra nó sẽ ra rơm sạch hơn và không bị mắc lại ở phần này nhiều đây đây là chi tiết cái phần mà uli uh, à, của cái trục của của sàng rung đấy nó sẽ được làm chéo thế này đấy. còn đây là giá đỡ của động cơ này khi chúng tôi gửi cho các bạn sẽ phần giá đỡ này sẽ được à, tháo rời ra và động cơ tháo rời ra thành hai kiện thì nó sẽ gọn hơn trong quá trình vận chuyển nó sẽ đỡ móc méo cũng như là ảnh hưởng đến ờ, phần kết cấu của máy đấy thì ờ, phần chân đế này sẽ được kết nối với cả khung máy bằng bốn nóc như này đấy đấy thì ờ, sẽ được kết nối với khung máy bốn con ốc như này chắc chắn như này còn chân của động cơ sẽ được, được kết nối bằng bốn con ốc như này đấy đây là chúng tôi chỉ gắn tạm để quay các bạn xem thôi còn thực chất thì chúng ta khi nhận máy sẽ lắp đặt đấy vặn ốc vào đây siết nó lại cố định kéo hết động cơ ra ngoài đấy khi chúng ta lắp đặt lưu ý một chút sẽ để cho cái phần trục này dây cu loa nó chảy thẳng lên đấy nó không bị xiên sẹo qua phần này thì trong quá trình mình sử dụng sẽ đảm bảo cái tuổi thọ cũng như là sự ổn định của máy nó không bị rung lắc cũng như dây cu loa nó dùng bền hơn đấy còn trường hợp mà chúng ta lắp nó không được thẳng mà bị vẹo hay bị uh, lệch nhau thì, dây cu loa sẽ nhanh bị ăn mòn đấy đây là toàn bộ ờ, tổng thể kết cấu của máy này thì ngoài ra động cơ dầu này thì có một loại động cơ xăng nữa cũng lắp tương tự như thế đấy cũng chân đế và ốc các thứ cũng lắp tương tự như thế Rồi, dây cu loa của máy thì là hai bản một bản A54 một, một bản A72 đấy bản A54 sẽ ừ, chỉ trách nhiệm chuyển động từ trục của gồm đến trục của sầm rung còn à, A72 chịu à, trách nhiệm là chuyển động từ trục của buồng này và trục của động cơ và trục của cả cánh quạt đấy toàn bộ chân đế ra chắc chắn đấy dày dặn phần này chúng tôi đã thiết kế nó được khá là sát rồi này đấy để tránh trường hợp như chúng ta khi gió thổi luồng trước và trong quá trình mình làm trực tiếp ngoài ruộng ấy sẽ có gió thiên nhiên nó sẽ thổi vào nó sẽ là ảnh, ảnh hưởng đến năng suất của máy như là không được sạch thì chúng tôi đã làm sát thế này để, để hạn chế hết mức có thể là gió sẽ bị thổi vào cái guồng và nó ảnh hưởng đến gió này sẽ bị đập lên Đấy, nó sẽ làm khiến nó không sạch nên chúng tôi đã thiết kế như này để đảm bảo các bạn thu khi chúng ta hiểu cái kết quả chúng ta đạt được cái hạt lúa sạch sẽ đấy ra ngay đầu này này chúng tôi có định hướng ra như này thì chúng ta chỉ cần là một là bỏ bì hay là bỏ chậu gì đấy để chúng ta hứng hạt thóc vào đây đấy thì toàn bộ máy à, của công ty à, Thịnh Thành sản xuất cũng như điện linh để máy cường linh phân phối thì à, sẽ được thiết kế độc lập luôn để sau này chúng ta trong trường hợp mà chúng ta cần thay đổi hay là sửa chữa vấn đề gì thôi phụ kiện trong máy chúng ta dễ thay, dễ thay đổi tại nhà này ví dụ như cái lồng này cái nắp này sẽ được tháo bằng lề này đấy còn cái guồng này sẽ kết nối bằng ốc này đấy tháo hai con ốc bốn ốc hai đầu này sẽ nhấc cả cái guồng đập lên đấy rồi trong cái con sân rung này cũng thế sân rung của chúng ta chỉ cần tháo con ốc vào đây sau này và rút trực tiếp nó ra đấy đây thì đây là một cái à, sân rung chúng ngoài đây để quý vị các bạn có nhu cầu đấy thì đây là thiết kế của sân rung này nhà sẽ có 3 tầng 3 lớp Đấy, 1, 2, 3 Được hàn khoảng cách khác nhau Như đây Đấy, thì khi chúng ta hạt lúa rất đầu tiên thì nó sẽ được một phần những cái loại như lá lá lúa thứ nó lớn ấy, thì nó sẽ không bị lọt vào sẽ đổ ở sau còn trường hợp như là hạt lép các thứ nó vẫn rớt lọt xuống cái sàng hai đấy và sàng hai nó sẽ bé hơn đấy và khi chúng ta rớt xuống cái sàng dưới cung này cái khoảng cách lớn và luồng gió nó thổi mạnh hơn đấy đồng nghĩa việc là hạt lép thì nó bay sạch hơn nhiều còn ở em này sẽ có hai bóng bi này đấy hai bóng bi này là sẽ ờ, tự được cái trục chuyển động trực tiếp vào đây đấy còn ở đầu sẽ có bốn bóng bi lớn để chuyển động rung đấy máy hoạt động rất là đơn giản như này thì ở đây chúng tôi có bọc sẵn những mặt hàng này để gửi đi cho bà con phục vụ nhu cầu à, bà con ở vùng cao đây Đấy, lúa đây chúng tôi bọc sẵn như này đấy thì ở ngay ở trong máy chúng tôi đã bỏ sẵn cả khung chân đế lắp động cơ vào dây cu loa đấy chúng ta bỏ sẵn ở trong này còn các trường hợp mà các bạn lấy thêm động cơ sẽ làm thành hai kiện đấy động cơ sẽ được đóng thùng riêng được lót xốp các thứ để đảm bảo động cơ không bị à, móc méo trong quá trình vận chuyển Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy tốt lúa mini máy tốt lúa mini thịnh thành mã là CL68 thì vui lòng liên hệ điểm máy cường linh địa chỉ số 1 lô tư T3 khu đô giá nguy hiệp xã Tư Hiệp Chi Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn quý vị đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn quý vị rất nhiều